và cái phòng ngày hôm nay á, nó tương đối nó trống trải là tại vì sao tại là vì BBT sắp thanh lý máy cũ đó là bây giờ BBT phá sản Covid rồi nghèo quá bán mẹ hết máy cũ luôn ừ.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 Phòng gym tôi đó. Và Duy đã trở lại đây sau những tháng ngày dịch à, trốn dịch ở bên Bình Tân. À, cái lần mà gần nhất mà Duy trở lại đây á, là trước dịch đợt 1, trước đợt cách ly đợt 1 trước gói 62 ngàn tỷ đó. Và bây giờ quay lại. ông ngoài kia đang dịch trong này thì phải làm thôi. Bây giờ nó hơi phức tạp chỗ dịch à, mới tập xong nên lời nói nó còn lấp ba lấp bắp chưa tròn vành rõ chữ à, mong các bạn lượng tình tha thứ các bạn sẽ thấy rằng à phòng game bên chị Nguyễn tại sao hôm nay nó có những điều lạ sau đây Việt Nam có gì lạ không Việt Nam có gì lạ tôi không biết nhưng BBT 12 có gì lạ không có cái máng cái máng này là một cái câu chuyện mà nó bực xúc đó bức xúc ở trong một cái video đó là giờ thầu mày làm thầu mày làm thợ đó nhớ chưa mày làm thầu mày làm công đó đó lắp cho anh một cái đường dây mẹ ruột mà ruột kia mà ruột, ruột gà đó mà nó đen thùi lùi nó chạy trong căn rồi đó nó chạy từ đầu phòng tới cuối phòng nóng quá chịu không nổi lắp máng mua bù thêm tiền đó, không mình bù thêm tiền nó nói anh gì có tiền mà sẽ có tất cả đó nó vậy đó mấy em máng máy lạnh đắt kinh năm ngựa mở lên quạt máy kết hợp với lạnh xua tan cái lạnh đi lạnh thấy mẹ luôn tập không ra được mồ hôi mấy đó là công trình bây giờ đẹp chưa có cái máng và cái phòng ngày hôm nay á, nó tương đối nó trống trải là tại vì sao tại là gì BBT sắp thanh lý máy cũ đó là duy cố tình với tạo một cái phốt trên mạng á nó là bây giờ BBT phá sản Covid rồi nghèo quá bán mẹ hết máy cũ luôn kiếm tiền để sao trang trải qua ngày nó nên tụi nó có thông tin đồn là Duy Nguyễn ờ, sắp vỡ nợ phá sản vì mùa Covid gì đó trên mạng nó hay tung mấy thằng fan của anh nó, nó tung ghê lắm đó mà thật sự bán thiệt bán là có thiệt nhưng mà đằng sau câu chuyện bán là cái gì cuộc đời của Duy Nguyễn á ngày nào còn trên sóng á ngày nào còn livestream và ngày nào còn vlog á là chỉ có thêm chứ không bớt wow. thêm cái gì thêm xe chứ không bán xe thể hiện lần cuối nha xe là không giờ bán cũ mấy cũng bán cho thôi thích cho kia kìa kia bấm bấm camera kìa đó nó thích cho nó chơi tại sao cho nó tại vì ngày hôm nay nó cho di hai muỗng quay ai quay mà cho tay mà lấy con khác mày nó thiệt đi quay để đâu ra mua hả mua ở đâu tức, tức là tức là của em mua em bỏ từ túi ra mua đúng không rồi nó nó bỏ tủ ra nó mua nó cho hai anh cho anh hai muỗng quay isolat apple hồi nãy à, thằng khứa kia nó cho anh một muỗng rưỡi clip nữa wow. nói chung anh đi qua đây anh, anh, anh quay vlog có đồ toàn đồ cho không à đồ xinh không à <laughs> mà từ những thằng nhân viên thân yêu nó làm lụng cực khổ nó kèm bt nó đi khách này nọ kia các kiểu nó kiếm cái đồng tiền chân chính nó nó về nó mua sub bbt luôn nó mua giá bán lẻ luôn offer cho nhân viên 10% phần trăm để ngày hôm nay nó cho anh cái muỗng này tính ra có 80 ngàn nữa em bình là tính ra rẻ là 80 ngàn 80 ngàn đối với như Nguyễn như cầu Long Cẳng rồi đó nhưng mà đối với tụi nó là gì là những cái giờ lao động đổ mồ hôi đó là cái tình cái nghĩa đó tình cảm ờ, nhiều khi mốt cái xe e 250 của anh đó hỏi anh chạy ờ, banh banh nồi, nồi đồng luôn anh có bán không không bán thích cho nó thôi nếu tới ngày đó nó còn làm đó là ví dụ thôi thấy không tất cả là chỉ là ví dụ thôi ý anh đã nói là gì nó có chuyện bán xe ờ, bây giờ đâu có thiếu tiền đâu bán xe bán xe được nhiêu tiền đúng không mấy em đồng ý không cái xe cái xe mạc con cốc của anh mua 2 tỷ bảy đó bây giờ á bán đi đâu vô tiền đâu cái thằng cái thằng kia bạn anh nó có xe s 400 thường luôn ra bán nó trả giá xuống phần nữa trời ơi nó có cái xe tao mua ví dụ như s 400 thường nó mua là 4 tỷ ba bây giờ nó bán còn 2 tỷ ba hả bán không ba nope. ừ bán là nhục Thôi, ngông mà xương dịu đó mấy em không lan man nữa quay lại chuyện chính bán máy để chi để thay máy thay máy nào thay máy mỹ wow thay máy mỹ máy mỹ này từ của tôi đó tôi thay máy mỹ và sau này tôi bán máy mỹ luôn ông nào có tiền thì vô mua đúng không ông nào có tiền thì vô mua máy mắc in a. bởi vì với Nguyễn nó từng nói rồi Ô, xin lỗi bạn nha xin lỗi bạn đừng đừng có bức xúc ồ cái thằng công nhân á mà cái thằng chặn ốc á mà cái đầu trắng á nó chặn dẫn sang cái đầu trung quốc đúng không hợp lý không tại vì sao tại vì cái thằng đầu trắng á nó dặn á lương tối thiểu 10 đô một giờ hợp lý chưa hợp lý chưa trung quốc dám trả 10 đô một giờ không nope. sao dám đó là cái giá trị đó, đó cách marketing của tôi tôi marketing kiểu đó đó Duy Nguyễn marketing kiểu đó đó mua được mua mua được biếm không có nhiều đúng không cái gì cũng có giá trị của nó hết trơn á đồ mà có mỹ đế bảo kê mà đúng không mỹ đế bảo kê là không có gì có thể đam mỹ đế được cả chỉ có bạn có tiền mà chơi với mỹ đế không thôi và tôi nâng cấp vàng mãi toàn mỹ đế không máy là phải máy uh, top 1 đó máy mỹ mắc in usa là sắp tới á, là khai trương hai phòng gym nó có thể là cùng lúc luôn nha quận 9 với quận 7 là hiện tại đó là đang có 6 container 40 wow. máy mỹ không bây giờ tôi đang đau đầu nè bây giờ 6 container 40 nó về không biết để đâu rồi đó giờ dưới kho ở bên quận 12 chặt nứt nó kho bên quận 2 mới về một đống máy chạy bộ gì đó dưới đó chật nứt luôn đông giờ nó sáu container 40 Đâu, máy Mỹ mà ba tôi nói thiệt chứ máy Mỹ đóng bao nhiêu máy tàu đâu cái thằng máy tàu á nó đóng á là gì Bắc Kinh nó kêu là cái đóng gối đó nó thằng máy tàu đóng như cái hòm sắt chết vậy thằng nào mua máy tàu biết đóng như cái hòm sắt chết vậy trong máy tàu nó tháo nó rã linh kiện ra từng thứ từng thứ nó gấp gấp gấp gấp góp lại mỹ đế mà không có con mỹ đế nguyên máy để nguyên máy luôn đó, ờ, nguyên tắc của mỹ đế á là nó không cho nào đáp máy nó hết á nó là cái máy tao biết vậy đó để cho kỹ sư đầu trắng gáp nó không cho kỹ sư đầu đen gáp mấy em nó kỹ sư đầu đen gáp mất giá trị gì vậy đó nó về nó cho mình ráp là mấy cái này nè tao nói láo câu nào tao mất cái máy ví dụ như mấy mấy nhân viên của anh đó đã từng ráp máy còn cái thời thằng trắng nó chưa làm nhưng mà đời trước có mấy thằng ráp máy nó chỉ được ráp mấy cái này thôi ráp cái gì là dặn ốc này vô ừ cái này thì có thôi chứ còn mấy cái bộ phận này hả nó không cho ráp wow nó đóng nguyên cái máy trên một cái pallet đó để nguyên cái máy thô quấn quấn băng keo rồi nọ kín mít lại hết quấn xốp á mấy cái xốp mà được kêu bóp bóp bóp bóp bóp bóp đó mấy em lại hết nó kỹ lắm bởi vậy cái thằng ship máy mỹ rất tốn diện tích ừ máy, máy mỹ mình mua vừa mắc thế vừa cao mà về đây vừa tốn tiền ship nữa thí dụ như à, cái thằng trung quốc nó ship đi là hai container thì bằng mỹ ship 4 công tại nó nén lại nó nén lại nó rã rã, từng từng món từng món hết về ráp máy má ráp một cái máy Trung Quốc tốn một ngày ví dụ vậy ráp máy Mỹ tốn 10 phút đó là anh chị chia sẻ thêm thôi còn cái cái chất Mỹ nhìn nó sang lắm lên hình lên ảnh là nữa trường tồn 5 tháng mà đẳng cấp cùng thời gian mà sau tới là quận 12 mà chỗ này là chỗ nông thôn mà anh dám chơi máy Mỹ là thực cái không khí nha nó làm thôi chứ không nào làm hết nó nó thề luôn á nhiều khi tao nghĩ tao sẽ tao khùng dữ vậy trời đúng không mà tao khùng mà tao bán máy cho thằng khùng khác nữa thằng không lung thằng không dễ kêu á có nhiều máy cũ của nó qua nó xúc xúc xúc giờ nó xúc vậy đó mà nhìn coi nó xúc bà cố xấu luôn cái phòng anh đẹp biết nhiêu giờ nó xúc miễn bên ờ, nó mày xúc cái phòng tao thì ví dụ như cái máy này để bên đây phải để bên đây cho nó để cân bằng hai bên nhìn chó đẹp lâu ngày quá lại gặp vùng 12 nhìn thấy nóng nó để vậy á mà kỳ đó nha tính lại tính đi tính lại má ngu ta tự nhiên mua mấy đất chia 8 mét ngu được có hai hàng máy xấu đúng không em mấy giờ gặp má đất này thêm 2 mét tôi để ba hàng bao đẹp luôn tự nhiên giờ để hai hàng máy cũng ở giữa rộng thanh thang ủng không vợ về, về để thêm một hàng nữa thì nó chặt nhìn nó tù nghĩ mốt kinh nghiệm mà tao không mua đất 8 mét đâu đất là đất đất này là là tám mét rưỡi trừ hai cái hàng gạch mỗi bên hai chục hai chục là bốn chục coi như là 8 mét đúng không giờ trống trải sắp tới là sẽ thiếu nhưng mà nhưng mà dòng ờ, nó anh anh anh anh, anh nói thêm thôi có thể là bên quận 12 thì anh không có đầu tư cái máy dàn máy BA đâu cái dàn máy BA là dàn máy công nghệ mới nhất của Mỹ đang xin bản quyền sáng chế nha trộn nó nộp đơn lên lâu lắm nó làm hai năm mà nộp chưa được á nộp lượng nó hỏi nó Mỹ đó nó khó lắm mấy cái tiêu chuẩn của Mỹ nó khùng khùng sao á nó làm máy nó phải xin bằng sáng chế nha bà tức là cái máy này là nó có bằng sáng chế của nó nha nó không phải giỡn đâu xuất khẩu thế giới international này nọ kia các kiểu mà nhập lại thị trường mỹ rồi nè các kiểu lưu thông này nó phải có bằng sáng chế đó nó nói rằng nó đang xin xin không biết xin được chưa thì không quan tâm nhưng mà thấy bên mỹ nó có bán rồi đó nó mà cái máy đó là là là cái cái dạng giống như là kỹ thuật khoa học thể hình wow. nó hơi mới mới chút xíu mà thôi ông xin sớm sớm đi không trung quốc nó bắt trước mẫu vậy thôi à thằng đó đó ủa thằng trung quốc nó nó sớm lắm mấy cái máy chạy bộ mà thấy cái màn hình công công không mấy máy chạy bộ mà cái cái, cái máy công công rồi nè nó sản xuất ở bển nhóc luôn trời ơi đủ nó mày gì nhái cũng được ghê lắm em nó cái dàn máy BA á anh khẳng định với em luôn quận 9 chắc chắn có quận 7 chắc chắn có còn quận 12 á thì anh không hứa trước có thể anh bố trí một hai cái thôi wow. mà mà hứa không không hứa nha nhiều khi cũng kỳ mấy em má bình tân không có bên này có bình tân nó chửi đúng không mà bình tân bây giờ thì có mày có tiền không có chỗ để máy nữa nó khổ vậy đó bởi vậy bạn đi bạn đẻ đông con đi nó canh tị từng chút thà đó đứa đi dễ nuôi đó mà đông đông là phát này canh kia kia canh nọ thôi anh khỉ gì tổng chỉ gói ba năm vô đây đi tập vệ tinh luôn muốn tập cho nào tập vậy không chịu dân việt nam mình khó làm ăn lắm khó bỏ tiền kinh <laughs> bây giờ đóng gói 3 năm nó vừa rẻ đúng không nó vừa long tham mà nó vừa rẻ ông tập nhiều chỗ nữa thí dụ như bữa nào quen bồ quần chính, quần chính tập rồi wow. về vợ lớn quận bình tân tập bình tân có sao đâu nó bị lộ không bị lộ không chịu <laughs> đó là những câu chuyện vui anh chia sẻ thêm còn bây giờ có một câu chuyện là rất là nóng máu rất là nóng máu mấy em theo anh lên lầu đây chết thằng lụm nhanh rồi đi chỉ cho ma em chỗ nóng máu à, trên đường lên lầu chửi kia giờ gan đây chửi người này cái này á nó lấy tiền của anh hơn năm rồi đó mấy em hơn năm rồi đó cái này là khai trương của năm ngoái đúng không của năm ngoái đã làm này xong nó mới khai trương ồ quá tao lấy tiền hơn năm rồi đó mấy cái chữ là anh ngồi nặng ốc chết bà nội anh ra mới nghĩ được mấy cái chữ này đó nhưng mà supplement này hay body liên trong uh, stream training đúng không nó training rồi xong bên kia là training bên đây là trainer nó heo hiết các kiểu đồ muscle đồ mấy chữ này anh nghĩ ra hết bà luôn rồi ồ nó viết chữ này nè fitness fitness là con mẹ gì ổn quá thằng quảng cáo này chắc lớp ba cô giáo đai hay sao nó nghĩ sao nó làm cái chữ này mà tao giặt nó trời đó mày qua mày sửa liền cho tao như mày ghim tao chịu đô viết chữ này chết mẹ tao rồi dạ dạ dạ ông qua liền quận chín nó quảng cáo cũng xong luôn rồi mà cái này nó vẫn chưa sửa thằng này là như râu vậy ủa mày mày mày có nghe tao nói không tao khách hàng tao thượng đế mà tiền tao trả chân rồi mà ta con chữ này mày qua mày tháo mẹ chứ y đi xong rồi mày mày lên liếm liếm liếm cho What? Ừ, liếm liếm liếm cho nó nó nó banh mẹ keo ờ, ờ, dán gì mới nè xong rồi nó nhích nhích nhích lại đúng không thì ok rồi tự nhiên như vậy đó làm biết bao nhiêu người vô hỏi ổ fan thuyết vô hỏi trả lời không được nóng cái chỗ mà tao nóng á muốn chửi lùng á là cái gì biết không ừ cái ở đây nè nó không có một cái hệ máy menti nó vừa flash chứ nó vừa swat ở bên bình tân cũ anh chuyển qua đây anh để đây nè anh có hai máy gì luôn nó, anh để đây một máy một máy anh ờ, tháo sẵn từ xưa rồi anh để trong kho đó cái thằng khứa đó nó mua đồ cũ nó qua nó mua cái máy này luôn ủa nó vừa bán vừa cho nó wow. đó xong rồi cái mình nói rõ ràng mà vô kho mà lấy cái đồ đó tao tháo sẵn tao để trong đó rồi với ông nội nó dạ dạ dạ xong nữa cái nó rảnh quá nó qua bên quận 12 của nó tháo mẹ cái máy người ta đang tập ở đây má qua thấy nóng thiệt chứ ta nó bán máy cho luôn cái cây nữa cái cây đó tao mua 4 triệu mấy luôn cái cây, cây dài cái cây thường gắn vô không có được cái máy đó là phải cây ba tension nó phải dài ra đó gắn mới được đội mua máy cho luôn cái cây wow. cái máy cũ ông lấy đâu ôm á cái máy cũ là cái máy sử dụng ít hơn tao đã đóng tao kho kỹ tao gói chỉ càng tao tính có ngày là một là tao bán hai tao đem cho khách tao xài để sẵn rồi nó qua nó tháo cái máy này ủa mày tháo máy mà tốn công không mà khi lên khi xuống cái lầu được đâu lên không mày làm chuyện khùng với mày thấy hài không tự nhiên tôi bực mình cái thằng đó ghê hết má bực thiệt thà nó làm cái chuyện á mà hại cho tao mà lợi cho nó đó thì mình hiểu đúng không nó là bình thường còn nó làm cái chuyện hại cho tao mà cũng hại cho nó luôn mà nó cũng làm được nữa giải thích đi mấy em đó. nên bây giờ là trong cái thời kỳ quá độ á thằng đó nó cứ có cái, cái, cái, cái tật tật của anh tật cả nể tật của anh là tật mấy cái mấy cái ờ, râu đia cam lợ là nó không tâm nó cứ ra ngoài thị trường á nó kiếm khách hàng biết thằng khách hàng nào đó không biết nó nó cứ là ừ, anh kia bán cho em cái máy này máy cũ có ông anh có ông anh này nọ kia mấy cái máy nào cũ của THOL thì tao bán hết tao cóc cần biết khách có xài không xài tại trước sau thì cũng nâng cấp thôi anh cũng đem máy mỹ về rồi đó cái nó cứ quà nó lấy nó tháo nó quà nó lấy nó tháo nó quà nó lấy nó tháo tháo xong rồi cứ... tùm lum tùm la hết tao mệt quá cái cuộc đời thì cái mẹ bán súp nó sướng bán máy nhiều luôn bán súp thằng đó nó uống nó mua hũ súp về nó uống vô miệng nó, nó uống hết luôn nó không có còm len nó phàn nàn gì chứ mua cái máy lúc thì anh ơi ngốc đâu rồi lúc anh ơi tháo này ra ráp cho em băng keo nha anh ơi có con xe ba gác không kêu giùm em đi em biết em có ăn biết ông mới lo cho nó từ cái cộng hành cũng rau luôn xong rồi á lên mạng á mấy kia vô hỏi giật người giật xui tưởng nó chuyện gì quan trọng lắm mà anh idol ship này em hâm mộ lắm anh có bán máy tạ không anh Ủa, tưởng đâu vô hợp đồng cũng khá khá rồi nha có em máy 80 triệu không không em em mua cái em mua cái cây kéo tay ra mày mua cây có tay thôi mày biến mẹ luôn đi mày ơi ông má vô gặp giám đốc mà nó hỏi câu nghe nhiều khi nóng quá em trời ơi cái cái cái cây kéo tay á ở trong phòng nó tập cái phòng gym của bắc kia kìa ông chủ á làm cái cây gia công hiểu không lấy cái miếng sắt hàng rột một rột ra cái cây kéo oh nó kéo không đã hay sao á cái nó thấy cái cây kéo tay ở chỗ anh á đẹp cái nó hỏi hỏi anh có bán cây kéo tay không má không biết cái kèo cổ tay ở đây không có ở đây không có kèo cổ tay nhưng mà ví dụ cái này tụi em hiểu nè nó gặp anh nó làm giật ngược giật xui nó hỏi mua những cái linh kiện giống vậy nè nó phải mua cái máy nó mua linh kiện vậy nè má tao bán cho mày cái linh kiện xong cái máy kéo bằng cái gì không lẽ tao là giám đốc bbt nọ này nọ đi nhập linh kiện về bán rẻ bán rẻ như bán bù lon của tán hả đó mấy nó khổ lắm nhiều khi anh là giám đốc mà nó không biết nó tưởng anh là thằng cơ khí mấy em nó mà nó nói là nó pha năng di và theo dõi như lâu rồi tất giả mang thì chứ nhiều khi mà tụi em đặt hoàn cảnh vô tụi em là anh tụi em thổ huyết rồi thôi thôi máy cũ bức xúc vậy thôi được rồi nghĩ mà em giờ có này hay hơn